Ok, what's up anh em Mọi như mọi người thấy, FPS của mình chỉ có 60 thôi Tất cả là gì điều gì mình cũng không biết nữa Đấy FPS gì có 68, 70 mấy thôi Chơi game cảm giác nó là không mượt mà Vậy nên Mặc dù mình đã để full lõi bây giờ mình chỉnh về số lỗi đây là cái lỗi mà mình cảm giác đang hiện tại ở phiên bản Obeta 37 là chơi mượt nhất ở cái game Free Fire trên Bluestack rất nhiều yếu tố và yếu tố quyết định mình là gì mình cũng không biết nữa để mình vào xem FPS được bao nhiêu hiện tại FF chỉ còn lại 60 thôi vậy mà lúc nãy mình cùng chỉnh số đổi mà nó lên tới 90 là cái con game này nó bị ngáo đá rồi hay gì có việc gì đó xảy ra con game này chăng tại sao nó lại như vậy tại sao nó lại ngáo như vậy không lẽ là do cái này sau một thời gian nghiên cứu cuối cùng mình đã kết luận rằng bây giờ cái blue status này là một cái phế vật anh bây giờ sẽ anti blue status không còn đam mê chơi blue status nữa khi mà FPS thì không còn được 120 như các bạn xem một clip này của mình hồi đấy FPS 120 chơi rất mượt cảm giác chơi game mượt nó rất là phê còn bây giờ thì lắc phải làm sao xóa được cái thanh đó nhỉ FPS còn 40 bị giật FM còn 30 bị giật nha bây giờ blue status nó là một cái rất là phế vật và nên anti blue status mà bình thường solo bằng blue status thì nó mới mượt bây giờ vô trong phòng này á thì mới thấy được là nó lắc từ nào ff còn 40 lắc vãi đều trời ơi ff cao của tôi đâu rồi FF này lên lút mà nó rất là của mía nha trời nó lắc nó giật kìa <laughs> no moi FPS vậy sao chơi FPS như vậy sao chơi